À, xin chào tất cả mọi người à, Mình là Minh Tông à, Rất là vui khi được đồng hành cùng kênh à, Tình Tâm An Lạc ngày hôm nay à, Với cái mong muốn là sẽ tạo ra nhiều cái video clip à, Về những cái điều bình dị trong cuộc sống à, Về những cái à, à, mộc mạc của thành phố à, Mình rất vui khi được à, gặp gỡ tất cả mọi người Thì hôm nay thì à, à, mình sẽ à, cùng với tất cả mọi người khám phá một cái địa điểm rất rất là thú vị của thành phố à, một cái nhà hàng chay à, rất là thu hút mọi người trong thời gian gần đây à, nhà hàng chay này thì mình được biết là của chủ nhân của nhà hàng này là một à, cô ca sĩ rất là nổi tiếng à, chị à, à là một ca sĩ hát giọng nhạc à, dân ca trữ tình bolero à, đó là ca sĩ phi nhung và hôm nay thì à, xin mời tất cả mọi người à, cùng với Minh Tâm khám phá nhà hàng chay Buddha à, tại số 5 Nguyễn Chí Thanh, quận 5 à, cùng à, khám phá nhé. Bước vào không gian của quán thì à, tất cả chúng ta cảm nhận một cái sự ấm cúng à, về cái không gian rất là ấm cúng à, những cái trang trí tranh ảnh nơi đây à, cũng rất là có một cái văn hóa tâm linh của Phật giáo các bạn ơi hôm nay là ngày thường nhưng mà quán à, rất là đông khách mọi người à, rất là thích thú đến đây để thưởng thức những món chai à, của quán à, chúng ta cùng à, khám phá những điều đặc biệt nơi đây nhé thì à, các bạn cũng biết là tên quán chai là Buddha à, Buddha đến phiên âm theo tiếng Việt mình có nghĩa là bụt hoặc là Phật đây là một cái danh từ à, chung không phải là danh từ riêng cho các bạn Buddha có nghĩa là giới thiệu về một con người à, hoàn toàn tỉnh thức à, một vị đã đạt sự giác ngộ giải thoát Giờ dạ thì các món chai đã được lên bàn rồi thưa các bạn à, Rất là ngon, rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và điểm đặc biệt thì à, mọi người cũng nhận thấy là các món chai ở đây à, hoàn toàn không có sử dụng những cái thực phẩm công nghiệp à, Như là à, những cái món mà giả mặn như là gà hay cánh gà hay là cá lóc chúng ta không hoàn toàn không nhận thấy điều đó mà các món chay ở đây à, thường là sử dụng à, các cái nguyên liệu rau củ quả rất là sạch chúng ta nhìn thấy rất hấp dẫn đúng không ạ đây là món à, chả giò chay Buddha và đây là món gỏi của hủ dừa đây là cơm chiên đây là mì xào giòn rau củ và đặc biệt là món à, tàu hũ ki cuộn nấm trông rất là giòn bắt mắt một cảm giác chưa có dùng nhưng mà cảm giác rất là ngon rất là tuyệt vời à, những món chai ở đây à, được trang trí rất là cầu kỳ quý vị mặc dù là không sử dụng những cái thực phẩm công nghiệp nhưng mà vẫn toát lên một cái vẻ rất là hấp dẫn người ăn à, với cái tiêu chí là không không sử dụng mà quá nhiều những cái thực phẩm à, công nghiệp như là đông lạnh thì à, quán chai đến đây có đủ cái sự hấp dẫn để mà cuốn hút à, mọi người đến đây rồi mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức những món chai của Busta nhé đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng món à, món gỏi nhìn thôi là cái thấy thèm rồi các bạn nước mắm ở đây cũng sống sánh và đặc rất là ngon các bạn ơi rất là ngon chúng ta thử dùng món uh, tàu kỳ cuộn nấm đây là món cũng rất đặc biệt của quán chai Buddha có những cái hạt điều trên đây các bạn rất là giòn và rất là ngon cái vị rất là đậm đà ngon lắm các bạn hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian đến với quán chai Buddha à, các bạn ở à, các cái tỉnh thành mà yêu quý ca sĩ Phi Nhung thì chúng ta có thể đến một lần à, du lịch thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể dành ít phút thời gian để đến với quán chai Buddha tại số 5 Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta thưởng thức những món chay à, rất đặc biệt rất hấp dẫn còn đây là chả giò chai đặc biệt của Buddha mang tên chả giò Buddha các bạn là thịnh thượng nhé hmm. rất là tuyệt vời các bạn là tuyệt vời các bạn à, bọn mình vừa thưởng thức tất cả những món ăn ở đây à, và điều ngạc nhiên là mặc dù là một cái nhà hàng à, rất không gian rất là sang trọng như thế này nhưng mà giá cả cực kỳ là phải chăng những món ăn như thế này mà có thể ăn được tới ờ, khoảng 3 đến 4 người các bạn và giá cả thì Minh Tâm nói là phải nói là nó rất là là là hợp lý và phải chăng cho nên ờ, cũng à, các bạn sinh viên cũng đừng nên ngại gì mà không đến à, chúng ta không đến một lần để thưởng thức à, tại nhà hàng chai của ca sĩ Phi Nhung nhà hàng chai Buddha để chúng ta thưởng thức những món chai thanh đạm và rất là ngon như thế này và đây là cũng là những thức ăn mà có thể là dành cho những bạn giảm cân hoặc là muốn đẹp da đẹp dáng thì chúng ta cũng có thể thưởng thức bởi vì à, à, đa số những cái nguyên liệu chế biến lên những món chai này là những cái rau củ quả thuần thiết à, không sử dụng những cái thực phẩm à, công nghệ như Minh Tâm nói ở đầu à, là chương trình à, và rất là ngon hy vọng là các bạn cũng có thể à, đến đây để mà thưởng thức món gai của ca sĩ Phi Dung à, Minh Tâm hy vọng là có thể là sẽ có những cái clip mà đặc sắc hơn à, sau này để mà cùng chia sẻ với tất cả các bạn có thể là những món ăn chay mà tự Minh Tâm và những người bạn của mình chế biến để hướng dẫn cho các bạn có những món chay nó phù hợp à, hoặc là những cái clip về sau như là có thể là một à, một góc phố đầy nắng à, một con đường à, rợp lá vàng hay một ngôi chùa thanh tịnh hay là một cái không gian mà các rất là nhiều các bạn trẻ đến đây check-in à, rất nhiều rất nhiều những cái ý tưởng có thể là sẽ tạo nên những cái clip mà đặc sắc hơn để mà cùng chia sẻ với tất cả các bạn à, nếu như chúng ta yêu mến kênh thì à, hy vọng các bạn sẽ like và à, ủng hộ kênh nhiều nhiều các bạn nhé xin cảm ơn các bạn